Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021, tức ngày 5 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Tỵ hôm nay là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Một, Tử vi tuổi Tý, tỷ kiến gây rối, người tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi không đáng có, có thể bạn sẽ phải nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, vì thế, điều bạn cần làm là chứng minh bản lĩnh cho người khác thấy. Trước khi đưa ra quyết định nào, bạn cũng cần suy nghĩ một cách cẩn thận, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Nếu quyết định bạn đưa ra bị nhiều người phản đối thì bạn cũng nên đánh giá và xem xét lại mọi mặt. Thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nữ kia một cách vô lý. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên quan giáng họa, người tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi với kẻ tiểu nhân. Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên khiến mâu thuẫn trở nên quá gay gắt, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã là người nhận được lợi ích. Hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi. Hỏa sinh thổ, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Ba. Tử vi tuổi dần Trong ngày phạm cục diện tương hình, người tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc chủ yếu dựa vào công sức của chính mình. Bạn không nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cầu thả, bởi chỉ cần làm sai một bước nào đó thôi là rất có thể, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy. Thương quan khuyên bạn dù khó khăn đang bày ra trước mắt, bạn cũng chớ vội thất vọng hay nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chỉ khi có đủ lòng kiên nhẫn và sự vững vàng trước sóng gió, bạn mới có thể làm nên nghiệp lớn và đạt được cái đích mình hướng đến từ trước. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Trong ngày hôm nay mộc sinh hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi mão và gia đình rất hòa hợp, Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên. Bạn tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn. Thực thần phù trợ mang đến những cơ hội hợp tác, làm ăn đầy triển vọng đối với những người làm nghề tự do, bạn cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Chính quan nâng bước, người tuổi thìn có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay. Có thể cấp trên đã nhận ra được tài năng và cống hiến từ trước đến nay của bạn nên sẽ cho bạn một cơ hội được thể hiện bản thân rõ ràng hơn. Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng gặp được nhiều may mắn, bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của mình và gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc làm có thể tìm được một vị trí thích hợp với khả năng và yêu cầu. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày xấu mọi việc, trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì vậy, nếu cần phải đưa ra những quyết định quan trọng hoặc thực hiện những công việc trọng đại, bạn hãy đợi thời điểm khác thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, tị. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Chính tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con. Hòa vượng nhắc nhở người tuổi tỵ không nên cư xử quá nóng nảy, nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử Ngọ, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi do có Tam hội nâng đỡ. Mọi công việc bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao của tuổi ngọ cũng vô cùng hài hòa. Bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn để bạn giải quyết nhiều khó khăn trước mắt. Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Hai hướng này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, hợi. 8. Tử vi tuổi mùi Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi còn độc thân có một ngày đào hoa nở rộ. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái ngay từ lần gặp đầu tiên. Hãy quan sát thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để nhận ra ai là người thực lòng với mình. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn, Thiên quan giáng họa khiến bạn có thể sẽ phải đối đầu với kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn cần cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác, đồng thời không nên dễ dàng nghe theo lời xúi dục của kẻ khác, hãy giữ vững lập trường của bản thân. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, dậu. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng, dưới tác động tích của của nhị hợp, công việc của bạn hẳn sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều do bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn nữa. Song dù có gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá bi quan. Hòa khắc kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày giờ ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ có sự trợ giúp của tam hợp, người tuổi dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán khiến bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người, thậm chí bạn trở thành người đưa tập thể vươn tới thành công. Tuy nhiên, bạn là người quá mức thẳng thắn, dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, con giáp này nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình, hãy thay đổi tính cách này ngay. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất, Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ vì hiểu rằng cha mẹ luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình dù đi làm có mệt mỏi đến đâu. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc mọi công việc dù là lớn hay nhỏ với nhau. Chính quan cho thấy bản mệnh nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh do có thái độ làm việc nghiêm túc, có đầu có đũa. Hãy tiếp tục phát huy ưu điểm của mình, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thành công. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi, dưới tác động xấu của tương xung, người tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình nên dễ khiến mọi người chê cười, cho rằng bạn đang múa rìu qua mắt thợ. Bạn là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên dễ rơi vào tình trạng ôm đùm nhiều việc. Hãy nhớ thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng. Thủy khắc hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay,